để giúp trẻ học về nhiều hơn, ít hơn và bằng nhau. Bạn có thể chơi một trò chơi với các đồ vật nhỏ. Bạn có thể đặt một nhóm nhỏ các đồ vật trước mặt trẻ và trẻ có thể đếm chúng. Sau đó, bạn có thể thiết lập một nhóm nhỏ khác và hỏi trẻ nhóm này có nhiều hơn, ít hơn hoặc bằng nhóm đầu tiên. trẻ có thể đếm các đồ vật và đưa ra câu trả lời. Để giúp trẻ học, bạn có thể tạo nhóm thứ hai, đôi khi nhiều hơn, đôi khi ít hơn và đôi khi bằng nhóm thứ nhất. Việc hiểu nhiều hơn, ít hơn và bằng nhau sẽ giúp chuẩn bị cho trẻ học cách cộng và trừ.